Cái này là là là chín sớm hay chín muộn đây chị? Đây chín sớm. Đây chín, sớm rồi hàng trên kia thôi. À à. Vâng. Đây chín sớm hết. Là chín sớm hết. Dạ. Bắt đầu là trời là bắt đầu là ăn được. Đặc biệt là không thuốc. Cho nên là là em ở đây có cái kiến cái đó đấy. Mời các bạn đến thưởng thức bưởi tiến vua hay còn gọi là bưởi luận văn trên vườn bưởi của nhà ông Nguyễn Quang Sơn ở địa chỉ là khu 6 thị trấn Nam Sơn, huyện Thọ Sơn tỉnh Thanh Hóa và trên vườn là diện tích 1 ha và tổng số cây là hơn 400 cây. Và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 14 tháng 8 tức là ngày mai là rằm trung thu đấy. Năm 2022 và ngày dương lịch là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022 và trên vườn bưởi vườn bưởi tiến vua này đã được thu hoạch rồi các bạn nhé đấy và sau đây thì mình đang thu hoạch đang thu hoạch và mình à, à ông à, có thể cắt một quả để bổ cho bà con xem là bưởi tiến vua dùng à. phân bón Felix Santos Baza quả như ở đây thì nói chung quả nào thì quả nào mà vâng. đây thưa các bạn rất là sai đây, đây. Vâng. quả này vâng Vâng, chọn một quả đi ạ. lấy quả vào. Đây. Vâng, vâng. Thế thì đại nghị ông tí từ từ từ ra đây. Vâng, đây. Đây. Vâng, trước ừ, vâng. Đây là một quả bưởi kiến vua của Lâm Đăng. Và trước khi mà bổ thì tôi làm một động tác để các bạn thấy rằng là dùng phân Sinic xem nó có dai cuống không nhé. Đây. Này các bạn này. Đu đưa đu. Đưa. <laughs> thoải mái không dụng các bạn nhé thoải mái không được. nói vâng. chung là cái phần này tốt vâng. Hắn ờ, vâng. làm dài cũng... Vâng, xin mời ông ờ, bổ vâng. và đi ra sau đây thì mình tôi bứt thử để xem nó dai như thế nào các bạn nhé đây tôi bứt này này bứt này bứt này bứt cũng khó đấy nhá bứt cũng khó đấy chứ không phải dễ đâu đây đây đây đây bứt mãi không được đây này thôi được ôi rồi đây <laughs> được coi. mời chị vào đây ạ mời chị vào đây hải à hải à lên đây đây đây à, uh, thưởng thức bưởi này. Thưởng thức bưởi uh, à, tiến vua xem nó như nào. Thế Đến đây này ơi. Thưa các bạn một cây mấy trăm quả đây nhỉ. Đấy. Phân bố rất đều. À. Đấy, cứ quay toàn bộ cái vườn này luôn. À. cái vườn này. Cây đạo vậy. Thế này Hải ơi gọt bưởi ăn này. đây không? Thì người ủi chứ ai. Đấy, các cây là sao vậy. Vâng thưa ông là trước kia mà chưa có phân silic à, Tân Phát thì à, ờ, bưởi tiến vua của mình tình trạng nó ở ờ, tình trạng nào đây à? nói chung là anh không được sai mà không được đều vâng trái năm nay nó nhìn nó nhẵn như thế này mà mà vâng. đều đây nó nó không được sai mà nó không được đây, đều cô, đây. con cháu hàng xóm đây vâng. mỗi năm mỗi năm ờ, làm gì có bưởi như này hải thấy không hôm nay quá đều không nó không được sai mà nó không được đều và muối nó thế nào ạ muối to muối nhỏ muối lép muối lép, lép muối không đều và nó nhiều nước hay nó khô nước ạ khô khô Đấy, à. rồi tao đây biết rồi <laughs> Bởi nào ăn khô lắm Mời, mời em ra đây lại à, đây, đây cao lại đây cứ à, lại đây <laughs> cứ lại đây kệ thôi mà cứ lại đây mà nó có bị rụng nhiều không ạ nói chung là vào cái gì cái dòng bưởi ờ, nên dài cũng thì dịp, dịp ờ, tết là ăn chín quá là cũng rụng à nhưng mà giờ bưởi này bưởi chín sớm mà bưởi này chín sớm vâng. bây giờ thu rồi nhưng mà để đến tết thì nói chung là nó chín quá đấy nên là, là, là nó đến tết là nó sẽ bị rụng rụng nhưng rụng ít thôi không vâng. nhiều đâu vâng và... Vâng. hầu hết là không bị dùng vâng và bây giờ thì mình dùng Vân Sinic thì ông có thấy hài lòng về Vân Sinic không? Này. Đấy, đấy, hài lòng Anh ơi. Đây. Đấy, ruột đỏ đấy. Ruột đỏ này, còn mỏng tang còn mỏng hơn cả bởi nên đỏ hơn lại này. Bạn vâng. Chín rồi Vâng. Vâng. Đỏ hơn Bây giờ mình phải bóc ra để cho các bạn thấy nó đẹp như thế nào. Vâng. Hải ơi ra bóc Hải ơi. Đấy, Bóc ăn. Không, <laughs> YouTube mà. Không quay vào mặt mô, chỉ quay vào người thôi có ai quay mặt mà mà lùa không phải là ai cũng được lên cái kênh này đâu Đây. năm nay là muối là rất đều đúng không à. múi rất đều các bạn ạ mà ruột đỏ mọi năm mà chưa có sinic thì cái còn nó có đỏ đỏ như thế này không, không ăn được vâng. cái khô không ăn được đấy, đấy, đấy. nhưng đây, năm nay thì muối này múi này tương đối là đồng đều tương đối là đồng đều các bạn vâng, nhé quả rất là đều luôn nhé không vâng, có phân tán trên cây cũng đều luôn Đấy, và bây giờ thì to đều luôn tôi sẽ bóc một múi để ăn thử ăn thử xem nó như thế nào test ngay xem chất lượng coi được vâng. bao nhiêu độ đường <laughs> vâng. đấy đây lại đây thức cái đà đây này vâng đúng rồi à đúng rồi rất tuyệt vời ừ, ừ. đây đây đây các bạn này này đây đây đang bóc cho thấy luôn chứ không này cứ để nguyên hạt ấy đèn nguyên hạt đèn nguyên hạt thì đẹp hơn vâng đèn nguyên hạt đẹp hơn Đấy, các bạn nhìn thấy không vâng. tôm rất là bóng tôm nó lại bóng nhỉ bóng vâng, vâng. cái tôm bóng, nó đỏ bóng và nó đỏ au các bạn này đỏ au đấy và bưởi này là bưởi tiến vua chín sớm đúng rồi lúc nãy là chúng mình vâng rất là đẹp vâng đây ạ đây đây rất là đẹp này đỏ au đỏ hơn cả bưởi hơn da xanh. xanh nhiều chứ đỏ hơn nhiều hơi hồng hồng thôi vâng da xanh hơi hồng thôi cái này đỏ rực luôn nên bày lên cái cái cái đĩa thì nhìn thấy nhìn nó rất là hấp dẫn ừ. bởi này mà thời tết thì tuyệt vời cái bữa nay chúng ta ngon à thế à ngon lắm à đấy test thử xem ăn thử vâng, xem nước nhiều thôi xin à, mời mình chụp um, ảnh cái đi ạ mình chụp ảnh cái nhá vâng vâng đây thật tuyệt vời vâng. có ngon giòn ngọt ngon không có gì để nói nữa khác cái bưởi này vâng. nãy ngon giòn mời mọi người thưởng thức đi <laughs> ăn nhá vâng ngon lắm tuyệt vời các bạn ăn đậm đà giòn vâng. ngon ừ. tuyệt vời đấy các bạn ạ cái tép ăn giòn lắm vâng. cái bưởi lúc nãy mình ăn thì nó lại là cái bưởi đấy là trái vụ Đúng rồi. còn cái, đây là cái này là chính vụ này. luôn vâng đây các bạn nhé cái tép ăn ngồi ăn giòn nó bóng này vâng. à. ừ. ngon đậm đà ngon tuyệt vời ăn không có the trong cái bưởi kia vâng nó không bị the mọi người có nhu cầu gì ừ. bây giờ hiện tại dép nó giòn hết nhỉ ngày hôm nay dép rất giòn, rất giòn. Ừ. Vâng. ngon ráo dép này ráo này không có nước ảo giống diễn diễn thì cắt cái là nước nó ảo ra hắn không ừ. đấy nhưng mà nước ở đây là cái trong tép chứ không phải ngoài tép diễn thì nước nó ở ngoài tép nên nó ảo thật ướt vâng. cái này rất khô mà ví dụ như có khách cứ bạn bè hay là sinh nhật nhà hàng khách sạn đấy thì đặt trên đĩa nó rất thì khô bác thắn đặt trên đĩa nó ráo nó khô nó đẹp đúng rồi còn đấy. cái bưởi diễn này còn, ví dụ như cái bưởi da xanh nhưng mà này là màu tì cái màu hồng thì đặt trên mâm cỗ vừa sang vừa ngon vừa đẹp vâng <laughs> các bạn ơi hãy đến đấy. ăn thưởng thức vườn bưởi đấy. tiến vua và ai có nhu wow. Vâng. cầu đến là wow. Vâng. xỉ lẻ vâng đấy và nếu như càng nhiều mua càng nhiều thì có thể là giảm giá theo giá cất đấy vâng và có thể nói số điện thoại ờ, và địa chỉ nhà mình đi ạ 025 của anh vâng, vâng, À đây 0917 834 208 của nhà vườn Sơn Thắm, khu 6 thị trấn Nam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Ai có nhu cầu đến thì đến gia đình nhà Sơn Thắm nha. Vâng. Chúng tôi phục vụ mọi lúc mọi nơi. À, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của nhà vườn Sơn Thắm ở đây để các bạn tiện liên hệ đặt mua bưởi sạch bưởi ngon tại thời điểm này. Và để có một vườn bưởi xinh đẹp như thế này thì cái quy trình bón phân Silic của ông như thế nào ạ? Là mình uh, đứng lên để mình cùng nhau giới thiệu để cho bà con biết nhé vâng để đây ừ. mình tiếp tục mình đi vào đây này vâng thì quy trình ở đây của mình ông bán phân như nào nói chung là về một năm ờ, bón phân của tôi thì ờ, nói chung là thường thường như trước đây có ba đợt vâng. nhưng bây giờ có khả năng lên đến bốn đợt bốn vâng. lần vâng. sau khi thu hoạch sau khi thu hoạch xong ấy là chúng tôi sẽ trộn một cân uh, silic. Silic loại này. Đây, silic loại 5 cân này. Vâng. Với lại một cân uh, ờ, NPK. Vâng. Hai thứ trộn vào. Bãi cho một gốc. Là NPK thì bao nhiêu ạ? NPK một cân NPK và một cân silic. Vâng. <clears throat> NPK loại gì ạ? Loại um, như trước đây thì tôi dùng cái loại cái nhưng năm nay thì tôi dùng sang cái phân ờ, của Phú Mỹ NPK vâng. Phú Mỹ thì vải cho một gốc là một cân NPK vâng. đấy và đồng thời một cân silic lần hai thì tôi bón chỉ uh, tức là trước khi thu hoạch xong đấy tôi, uh, vâng. ờ, của hồi cây đấy vâng. là tôi bón một cân một cân silic và một cân uh, ờ, NPK Phú Mỹ cho một gốc 10 năm năm tuổi năm tuổi đấy như bữa vườn bưởi tôi là 10 năm đấy như vậy là lần hai thì là sau khi à, trước khi ra hoa thì tôi chỉ bón nhẹ thôi vâng. để cho cho cho ăn nhẹ thôi còn lần thứ ba nữa cho nhẹ là cho bao nhiêu cái lần thứ hai thì là năm lạng thôi năm lạng năm lạng năm lạng silic loại này năm lạng năm lạng silic rồi à, năm lạng à, ba lạng đến bốn lạng là VK đấy vâng cho một cây tùy cho nhỏ vị còn lại lần thứ thứ thứ ba, ba. sau khi đậu trái vâng. lúc đấy là phải nuôi trái vâng. thì là phải năm lạng uh, ờ, ờ, NPK vâng. cộng với năm lạng cái này nữa năm lạng này nữa nữa Zinix nữa vâng. bãi cho một gốc để vâng. nuôi trái vâng. và lần thứ tư là đến ờ, tháng tháng tháng năm tháng năm tháng, tháng năm tháng sáu vâng tháng năm tháng sáu thì mình đã bón thêm thêm một lần nữa vâng thì cho ăn nhẹ thôi đến nhẹ tức là mình cũng bón như là năm lạng tương đương đấy đúng rồi và làm NPK Phú Mỹ nữa đúng rồi để vâng. cho nuôi trái nuôi ờ, trái để cho nó khoảng được. đẩy đẩy hơn gọi là làm muối đấy đúng làm rồi muối rồi thì là bắt đầu là nuôi cây nuôi trái lớn vâng thì là mình nên nên nên, nên chăm sóc như thế vâng. rồi kết hợp với lại cái cái túi này túi này vâng. chứ mỗi một khi ờ, vải rồi thì vải phân rồi đó thì là kết hợp lại phải cho choan ở dưới gốc như vậy phải kết hợp cho choan ở trên lá vâng. thì là ăn cân đối mà ăn đảm bảo không bị thiếu hụt vâng. nếu như cái bộ rễ mà kém thì lá sẽ hấp thu vâng. thì mình kết hợp mình phun lá đã à. nuôi được cả toàn bộ cây vâng. cho nên cho nên đấy nhìn cái cái cái, cái quả bưởi này năm nay rất là đều Nó rất là đều quả này còn to chuẩn. đều chuẩn không có méo mó gì không méo vẹo này mọi năm của tôi bưởi là cứ lệch tâm à. hầu như năm nào cũng lệch tâm như hai năm nay này đây các bạn nhìn thực tế này, này mọi người cứ nhìn thực tế này đây Cân không hề không hề lệch tâm lệch thế nào hết vâng có nhẵn bóng luôn nhẵn bóng tròn luôn quả bóng chuẩn không phải chỉnh luôn chuẩn luôn và cho nên là cứ 4 lần à, vãi phân thì là kết hợp 4 lần phun 4 lần phun một gói này pha với 60 lít nước vâng nếu mà có cần trùng phun à, thuốc bảo vệ thực vật nữa thì kết hợp với cái này pha vào phun luôn một thể vâng. khỏi mất công vâng. đấy được chất này và pha cho được phun cho được khoảng bao nhiêu cây một gói này á là 60 lít nước thì phun tầm cỡ 20 cây 20 cây thì khoảng 20 cây. 10 ờ, cho đến 20 cây các bạn nhé. Tùy theo cây ừ, lớn tùy theo cây lớn bé. Đấy đấy. Vâng. Như cây của tôi là 10 năm tuổi rồi đấy, nhìn các bạn nhìn thấy tán cây nó tán rất rộng. Rộng. Quá rộng luôn. Đấy. Có những nhà 10 năm Anh tuổi. Anh quay tổng thể cả cái cây này cho vâng. mọi người tất cả các cây trong vườn này cho họ xem vâng. luôn. Cao ờ, đường kính của nó là tới 6 mét khoảng khoảng 6 mét 6 mét hơn 6 vâng, mét chứ vâng. tán rộng và, hết cỡ luôn đấy và mình à. phun ở ông có thể liệt kê ra từng giai đoạn một để cho bà con học tập ạ thì giai đoạn nào cũng phải nói tóm lại là bốn lần bón phân vâng. lần thứ nhất là là phục hồi cây thì mình bón phân xong mình lại kết hợp phun vâng. lần thứ hai vâng. nuôi uh, hoa vâng. thì mình cũng kết hợp phun luôn vâng. phân xong mình kết hợp phun tức là trong lúc nào nó mới chớm ra hoa thì mình phun luôn phun luôn vâng. phun tức là cho ăn đấy cho vâng. phân được gốc vâng. đồng thời là cho ăn trên lá luôn vâng cái này à, dinh dưỡng cho lá luôn đấy vâng. thì nó không bị thiếu hụt ví dụ vâng. như bộ rễ có kém thì có bộ lá hấp thu à đúng rồi để cho nó cân đối đúng rất là tốt ạ đấy cho nên làm là thực ra là nhiều người là cứ bỏ choan rồi những cái bộ rễ kém thì không đưa lên cây đúng rồi cho nên kết hợp <clears throat> cây mà yếu là phải choan qua lá vâng giống con người ta mà ốm ấy vâng. <clears throat> không ăn được là phải truyền đúng rồi đấy đúng. truyền đạm truyền ấy để nuôi cơ thể đúng đấy cái cây cũng vậy thôi vâng. đơn giản dễ hiểu <clears throat> cho nên nói mọi người đó là kinh kinh nghiệm của tôi vâng. thôi và lượt ba thì mình phun như nào lượt ba cũng vậy Vâng. Cũng cứ như lợt Vào thời điểm nào thì ông phun ạ? Cây này xem. Vâng. Cây nào cũng như cây nào? Đâu đây, sai như này hết. Đấy, quả sáng chưa? Vâng, quả sáng bóng luôn. Sáng đẹp. Vâng. Trên dưới tất cả đều đồng sai đồng đều. Chỉ cành luôn. Ừ, vâng. vâng. Và ở đây tình hình sâu bệnh như nào ạ? Hầu như không có sâu bệnh ở đây. Các bạn nhìn thấy không? Vâng. vườn nhà tôi không có cái cành nào là lụy bởi trong vườn này là có cái kiến kiến đỏ à. kiến mỏng đó cho nên là cái à, um, cái cái cái cái, cái, cái lụy có thấy đâu vâng khi có con lụy xuất hiện thì con kiến đã công mất rồi à con lụy là con địa không phải là rõ cái con sâu đục thân đấy à con sâu đục thân ngoài bắc người ta thân đấy. đấy. khi mà nó xuất hiện thì có con cái kiến mỏng cái con này. kiến mỏng đây đây đây đang vâng, ngò đây vâng. các bạn xem trên cây bưởi cây nào nhà tôi cũng có đây không có sâu đục thân không có sông thân và đồng dạ. thời cũng không có dẹp sáp luôn không có dẹp sáp bởi vì con kiến này nó không có những cái phấn trắng luôn đúng không có không có trắng này vâng, phấn trắng đấy phấn trắng, phấn trắng. đừng đúng rồi không có đấy. và tình hình sâu cá bùa trên đây thế nào đấy thực tế đây, ờ, mọi người nhìn đấy trên vâng, cây đấy không có một lá lá nào là bé bùa hết vâng. lá dày lá dày xanh vâng. như lá như <laughs> lá gọi là cây bưởi giá này rồi giống như bưởi giá ừ. lá như lá bưởi giá kiến có kiến này là nó hạn chế rất nhiều về về, về sâu bệnh đây các bạn đây kiến đấy nói chung là tháng nào phải phun nhưng mà khi dùng cái phân silic này là nó hạn chế nó đỡ nhiều sâu bệnh đỡ nhiều sâu bệnh cho nên ở đây là ờ, tỷ lệ công quả là không đánh giá sao cũng không có luôn Vâng. Cái này trước em cắt cái này loại quả bé này thì nó đang còn đầy gốc này. À đây ạ. Đấy, vâng, nhiều vâng. quả mức độ phải cắt thì nó đang đầy cả gốc đây. À. Đây. Tức là dùng phân Silic thì nó thế nào ạ? Ra trái quá nhiều này. Phải cắt bớt. Phải cắt bớt, cắt tỉa nhiều đấy nhưng mà vẫn đang còn nhiều trên, trên cây đang còn quá nhỏ đang, này. Đang vẫn còn sai quá đây. Vẫn đang còn sai quá đấy. Vẫn sai quá chưa cắt tỉa hết đấy các bạn ạ. Cắt hết được các bạn. Tất cả những cây quả mà mình nhìn thấy ở trên vườn dùng đây thì có nghĩa là chủ vườn đã cắt tỉa đã đi cắt các tỉa, bạn nhé. Cắt từ lâu rồi đấy giờ dạ, ờ, ờ. đây này cắt cái quả mãn khô này vâng. Đấy. đây là những quả cắt ờ, lâu rồi bây giờ quả đã được ăn rồi vâng đây đẹp quá các bạn này Bà, rất là sáng từ đây thời điểm này mình bán giá bao nhiêu ạ nói chung là đây đang bán đây bán cân đấy bán cân mấy mấy cân ạ à? bán 20 nghìn một cân bán lẻ thì 20 mươi 000 lẻ vâng. bán lẻ hai mươi nghìn một cân còn nếu như mà mua nhiều thì giảm giá À, vâng. vâng. Vậy là những bạn nào muốn mua bưởi thì à, hãy liên hệ với số điện thoại mà vừa chủ vườn vừa nêu. Thế và à, mình à, xem cái lá đánh giá về cái lá một chút nhỉ. Đây, mình có thể tiến ra phía này để đánh giá cái lá của nó. Tân phát Bắc Giang đây các bạn đây, nhìn lá xem. Này. Lá nó như thế này đây. Lá đẹp như thế này. Cây nào cũng như thế chứ không phải là uh, riêng cây này. Đây. Đấy. Các bạn nhìn thấy là đẹp như lá giả luôn các bạn này lá như lá nhựa trên cây đeo hàng vài trăm quả mà bưởi trong lúc này là đang thu hoạch như cây này mới ba bốn trăm chứ vài vâng. trăm rồi đúng rồi ba bốn trăm quả đấy mà lá đẹp như thế này các bạn này không một tí vết gì nhé không một tí vết gì đây những chùm lá đây đẹp như thế này đấy à, vâng ông có hài lòng về phân bón silic của chúng tôi không ạ tôi quá hài lòng với cái, cái, cái dòng phân bón silic Tân Phát Bắc Giang này cho nên là thực ra là tôi vẫn tiếp tục duy trì và mua để sử dụng phân vâng và ông Sơn, ở đây là, là mỗi một lần mua là phải mua hàng tấn các bạn nhé mua mấy tấn mua mấy tấn luôn chứ không phải là à, bà ông đồng thời là, là là không phải riêng gia đình mà cũng có anh em bạn bè nữa người ta cũng bắt đầu dùng thử và thấy cũng hiệu quả nên năm tới đây là sẽ một số anh em người ta sẽ dùng người ta sẽ nhờ lấy cái phần này vâng um, và nếu như bà con trong Thanh Hóa muốn dùng phân silic trên cái bưởi tiến vua hoặc là một số bưởi khác thì bà con ờ, hãy ờ, mạnh dạn lấy phân dùng thử à, ta không thử nhiều biết. ta cứ thử trên độ khoảng độ một hai chục cây à. hoặc là năm mười cây nếu có hiệu quả tốt thì các bạn thì bà con à, dùng thì, thì và, vâng. dùng tiếp. và phân bón của chúng tôi là phân bón trung vi lượng còn cái phân bón bà con đang dùng um, đang dùng như nvk hoặc là đạm nâng kali thì đấy là phân đa lượng. đa lượng còn phân của chúng tôi là phân trung vi lượng cho nên phân bón này nó ngoài chức năng như là làm sai hoa đậu quả đây cân trái cân trái mã đẹp mã đẹp luôn bóng đẹp luôn vâng. nhãn Sọ to, vỏ luôn mỏng. mọi năm ờ, bữa nhà tôi là lệch tầm hết vâng. mà cái vỏ xù xì nói tóm lại là không thể chấp nhận được như năm nay này các bạn nhìn thấy này vỏ to như thế này nhưng vẫn nhẵn bóng luôn đấy vâng. chứ không có là là là là, là tô mà xui nữa nha ra như em bé luôn đấy vâng đấy bọc để rồi ừ. vàng phải trích thôi chứ còn thực ra là không phun thuốc nên là, ờ, bọc bọc bằng túi bóng không đấy vâng đúng rồi mà ở đây trên vườn này là chỉ có bọc túi bóng thôi chứ còn không thấy che chắn gì không vâng đấy thậm chí nám quả không, không thấy lắm. đây các vâng. bạn nhìn anh quay đấy cho xem vâng. trên từ, từ trên vâng. ngọn kia không thấy quả nào nám hết vâng À, trước kia chưa dùng phân Silic thì tỷ lệ nám thế nào? Nám nhiều lắm, anh mà tròi ra anh nắng mặt trời là Đây là lá luôn. anh tốt hắn sẽ phủ đều nên là là hắn không có có táp, có, có táp, táp. nếu mà tròi ra là cháy hết. Ý là lá năm nay không được chết. Nắng anh chĩa vào thì nó sẽ táp nắng mà. Lá xanh tốt như thế này thì anh sẽ hắn hạn chế cả đồ che phủ hắn không bị ánh nắng. Vâng thì là nó sẽ không bị nám quá Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là dùng phân Silic thì một mũi tên trúng nhiều đích. Và nói chung là vừa quả đẹp, sỏ to vỏ móng